chào tất cả mọi người Tôi tên là Kazu của các nhóm Double V Tỏi Chocola Thầy chữa hàng Fanny oh, Rất nhiều loại kem Kem Mickey Kem Lobo Lobo một, Lobo hai Và Pinocchio Giống như là Kazu Pinocchio Ok Mọi người ơi, hey, cảm ơn Kiên ơi, Cà phê sữa với kem vanilla. Chưa xong nên phải chờ dài nhưng ăn kem <laughs> kem bán rồi nên cái này cũng tải kem nước cốt kem chẳng lẽ cà phê ơi cô đây cô đây tôi không thể chờ nữa em chưa xong nhưng xong rồi yeah. bạn còn có kem uhm. cái này là kem vanilla nhưng dạ. rất rất ngọt không có cinnamon giống như là hương vị cà phê Zeri của Nhật Bản đắng và hương vị đậm là hương vị đàn ông trẻ con không thể ăn à, cái này quấy quấy quấy quấy quấy oh. Ờ, nhưng mm. ngon Kazu là 36 tuổi nên đàn ông rồi nha công thức của mình rất rất ngon thật ra là tôi không uống cà phê đen cà phê đen tại vì tôi biết bị một nơi dưới là rất rất bị đắng nên tôi thích này. <laughs> khi ăn uống cà phê này đầu tiên tôi thấy rất ngọt nên thấy ngon nhưng tiếp theo bất ngờ đẳng vì đẳng ngừng rất rất ngạc nhiên nhưng còn ngon này các bạn ơi hôm nay là ngày Valentine nên tôi mua sô cô la cái này rất rất ngon và khi mua cái này thì các bạn có thể trồng tôi mua dark cinnamon, dark cocoa nibs, white choco, white sesame và peanut và bằm. Việt Nam, con trái Đông và cho con gái. Ồ. Bên Việt Nam và bên Nhật Bản khác nhau. Ừ. Bên Nhật Bản là cứ ngữ mua sô cô la cho người yêu. Yeah. Dạ. Bây giờ tôi đã nhớ ngày xưa khi còn trẻ tôi được bảo tặng sô-cô-la từ nhiều con gái nên tôi có thể nhận sô-cô-la rất nhiều nhiều tại vì khi còn trẻ tôi là đẹp trai nên có thể nhận sô cô la nhiều nhiều sô cô la bây giờ dạ rồi nên ngoài tiết kazu nên tôi mua sô cô la cho mình <laughs> người thích kazu ở đâu tôi biết rồi sô cô la và cà phê rất rất hợp vừa uống cà phê vừa ăn sô cô la là rất rất tổng nhãn và rất rất thú vị ngon white chocolate quá vì đó mình phải đến đây để đi chơi người yêu nè nhưng bây giờ tôi đến ở đây với Shinsuke buồn các bạn ơi nếu thích video này thì hãy share và subscribe nhé bye bye